mà tôi cũng phải phục cho tôi cho làm phần chứ phải tôi tôi đánh cho làm phần anh với chị lão vô cùng xin lỗi chỉ chỉ cho mặt của mà nếu không hợp tác với người như thế này thì công an của phường của thành